Xin kính chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sữa non tốt với hệ miễn dịch của trẻ như thế nào? Để tăng cường khả năng miễn dịch của con trẻ trong những năm tháng đầu đời, ba mẹ nên chú ý cho bé dùng sữa non và hiểu đúng về công dụng của sữa non. Sữa non hay còn gọi là sữa đầu là thức ăn đầu tiên của con, sữa mẹ tiết ra trong khoảng 2 đến 3 ngày sau khi sinh. Thực tế, sữa non sẽ bắt đầu được tạo thành trong tuyến vú khi sản phụ mang thai được 7 tháng trở đi sau khi sinh nếu bé được cho bú đúng thời điểm giúp nâng cao tốt hệ miễn dịch tăng cường sức đề kháng cho trẻ sữa non dù số lượng không nhiều nhưng lại chứa rất nhiều dưỡng chất vô cùng quan trọng có khả năng hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch và giảm thiểu rủi ro mắc bệnh ở trẻ trong những tháng đầu đời tuy nhiên không nhiều bậc phụ huynh nhận thức đúng về công dụng của sữa non và thường bỏ lỡ những dòng sữa đầu này do đó sau bài viết này sẽ giúp bà mẹ hiểu hơn về sữa non và vai trò của loại sữa đặc biệt này với hệ miễn dịch của bé. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu đúng về hệ miễn dịch của trẻ là gì. Hệ miễn dịch là hệ thống phòng thủ tự nhiên của cơ thể, giúp cơ thể chống lại những tác nhân gây hại cho cơ thể, khiến con người mắc bệnh, bao gồm vi khuẩn, virus, ký sinh trùng và thậm chí là nấm. Yếu tố gây bệnh này người ta gọi là kháng nguyên, chúng có mặt ở khắp mọi nơi như trong nhà, nơi làm việc và môi trường tự nhiên các phản ứng miễn dịch hay cơ chế bảo vệ cơ thể của hệ miễn dịch được diễn ra theo các bước sau bước một, một hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ bảo vệ con người bằng cách tạo ra một rào cản ngăn chặn mầm bệnh hoặc kháng nguyên lạ xâm nhập vào cơ thể bước hai, khi kháng nguyên vượt qua khỏi hàng rào bảo vệ bên ngoài và xâm nhập vào trong cơ thể hệ miễn dịch tiếp tục sản sinh các tế bào bạch cầu cũng như các hóa chất và protein khác nhằm tấn công và phá hủy những yếu tố lạ xâm nhập này hệ miễn dịch sẽ làm mọi cách để tìm ra và loại bỏ kháng nguyên trước khi chúng bắt đầu phân chia bước 3 trong trường hợp thất bại hệ thống phòng thủ của cơ thể còn tăng cường hoạt động mạnh mẽ hơn nữa để kìm hãm không để cho yếu tố gây bệnh phát triển hệ miễn dịch có thể nhận ra hàng triệu kháng nguyên khác nhau và sẽ phát huy toàn bộ chức năng cần thiết để loại bỏ hầu hết những yếu tố gây bệnh xâm nhập nếu hoạt động một cách bình thường Hệ thống phòng thủ phức tạp này có thể ngăn chặn các vấn đề sức khỏe từ cảm lạnh thông thường cho đến ung thư nguy hiểm. Khác với hệ miễn dịch của người lớn, hệ miễn dịch của trẻ vẫn đang trong quá trình hình thành và dần hoàn thiện. Do đó, trong những năm đầu đời, con sẽ rất dễ bị bệnh vặt cũng như có nguy cơ mắc các bệnh mãn tính sau này nếu không được chăm sóc đúng cách. 2. Hệ miễn dịch của trẻ phát triển tốt hay không thì đa số phụ thuộc vào dinh dưỡng những năm tháng đầu đời. Trong 3 tháng cuối thai kỳ và lúc mới chào đời, hệ miễn dịch của trẻ được đảm bảo bởi hệ thống kháng thể tự nhiên bao gồm IgG, IgA, IgM, IgE, IgD nhận được từ mẹ truyền qua trong thời kỳ mang thai. Quá trình này được gọi là miễn dịch thụ động vì các kháng thể được truyền một cách thụ động từ mẹ sang con. Do đó, dinh dưỡng của mẹ đóng vai trò rất quan trọng đối với hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, miễn dịch thụ động không tạo ra được sức đề kháng lâu dài vì nồng độ các kháng thể từ mẹ truyền cho, đặc biệt là IgG sẽ giảm mạnh trong 6 tháng sau khi sinh, chỉ còn khoảng 20%, để giúp trẻ có được các kháng thể cần thiết và phát triển hệ miễn dịch. Sữa mẹ chính là nguồn dinh dưỡng thiết yếu nhất. Lượng sữa mẹ và chất lượng của sữa mẹ cung cấp cho bé dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển của trẻ theo từng giai đoạn. Giai đoạn 6 tháng đầu, sữa mẹ đáp ứng đủ 100% nhu cầu dinh dưỡng của trẻ. Giai đoạn 6 đến 12 tháng tuổi, Sữa mẹ đáp ứng 70% nhu cầu dinh dưỡng của trẻ. Giai đoạn 1 đến 2 tuổi, sữa mẹ đáp ứng 30 đến 40% nhu cầu dinh dưỡng của trẻ. Không chỉ vậy, sữa mẹ vẫn tiếp tục có một lượng nhỏ các yếu tố miễn dịch để hỗ trợ sức đề kháng cho bé lâu dài. Vì vậy, trong giai đoạn cho con bú, mẹ cần bổ sung các thực phẩm giàu protein, vitamin, khoáng chất trong chế độ ăn uống hàng ngày để có được nguồn sữa mát, chất lượng dầu dinh dưỡng và kháng thể để có lợi cho sức khỏe lẫn hệ miễn dịch của con. Ngoài ra, luôn ghi nhớ hãy tận dụng nguồn sữa đầu quý giá và cho bé bú ngay sau sinh vì những tác dụng của sữa non với trẻ sơ sinh là rất lớn. Dựa trên các giai đoạn trên, sữa mẹ được phân thành 3 loại. Sữa non là sữa tiết ra từ 2 đến 3 ngày đầu sau sinh, sữa chuyển tiếp 4 đến 14 ngày sau sinh, sữa trưởng thành từ ngày thứ 14 sau sinh trở đi. Trong đó, Công dụng của sữa non đối với trẻ sơ sinh rất lớn bởi giá trị dinh dưỡng cao, cùng với lượng kháng thể lớn, sẽ giúp ích cho hệ miễn dịch và sự phát triển toàn diện của trẻ. Trong đó, có chất men, chất chống ký sinh trùng, chất chống dị ứng, chống virus, các nội tiết tố, các kháng thể, chất tăng trưởng, các vitamin và kháng chất. Đặc biệt, hàm lượng dinh dưỡng của sữa non cao gấp 10 lần so với sữa chuyển tiếp và sữa trưởng thành. Một tác dụng của sữa non đối với trẻ chính là chúng được xem như một loại kháng sinh tự nhiên không gây tác dụng phụ. Lý do bởi sữa non là loại thực phẩm tự nhiên và duy nhất có thể cung cấp cho trẻ các kháng thể miễn dịch tự nhiên có khả năng chống lại các loại virus, vi khuẩn gây bệnh. Ngoài ra, những tác dụng của sữa non đối với sức khỏe của trẻ đó chính là tăng cường khả năng tiêu hóa và phát triển não bộ. Nhờ lượng chất béo và lactose thấp, nên sữa non rất dễ tiêu hóa và hấp thu, đồng thời còn tốt nhuận tràng, đào thải bilirubin thừa, bảo vệ thành ruột yếu ớt của trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó, lượng ganglioside có trong sữa non đóng vai trò quan trọng với sự phát triển não bộ của trẻ. Tuy nhiên, sau khi trẻ chào đời, không phải trẻ nào cũng may mắn uống được những giọt sữa non này từ mẹ. Vậy làm thế nào để trẻ được uống lượng sữa non này tốt nhất và hiệu quả nhất? Đừng lo, vì đã có sữa non alpha lipid giúp tăng cường miễn dịch cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên trẻ em có hệ miễn dịch khỏe mạnh thường không ốm vặt là nền tảng để trẻ phát triển toàn diện trí tuệ và tầm vóc tương lai vì thế việc tăng cường hệ miễn dịch ở giai đoạn trẻ nhỏ là hết sức quan trọng với sữa non alpha lipid được cung cấp từ nguồn sữa non bò cao cấp với hơn 8.400 mg kháng thể và nhiều yếu tố miễn dịch, vitamin và khoáng chất khác nhau, giúp trẻ tăng cường miễn dịch khỏe mạnh một cách tự nhiên, chống lại các loại nhiều tác nhân gây bệnh tạo nền tảng phát triển vững chắc cả về thể chất lẫn trí tuệ. Bên cạnh đó trong sản phẩm sữa, non-alpha lipid còn chứa lượng lớn canxi ông. Đây là khoáng chất rất quan trọng cho sự hình thành và phát triển chiều cao trẻ nhỏ. Ngoài ra trong sản phẩm còn có lợi khuẩn giúp bé tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng và tiêu hóa thức ăn rất tốt, giúp bé ăn ngon hơn, nhiều hơn, cải thiện các vấn đề về tiêu chảy, đi phân sống. Sữa non alpha lipid được nhập khẩu 100% từ New Zealand, có thành phần là sữa non bò thuần khiết được lấy trong vòng 72 giờ từ bò mẹ New Zealand đã đạt nhiều chứng nhận từ Bộ Y tế, các tổ chức trong nước và quốc tế về độ sạch, an toàn và quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP của New Zealand. Đặc biệt, sữa alpha lipid là loại sữa non duy nhất trên thị trường có tỷ lệ kháng thể IgG cao nhất. Đây là kháng thể quan trọng nhất, giúp cơ thể chống lại các mầm bệnh và vi khuẩn. Virus được công bố rõ ràng lên đến 8.400 mg. Sữa non alpha lipid đạt tiêu chuẩn 70, không hóc môn tăng trưởng, không biến đổi gen, không thức ăn công nghiệp, không thuốc kháng sinh, không chuồng trại, không chất bảo quản, không đường xe. Nếu quý vị, các bạn cảm thấy hữu ích, hãy tìm hiểu chi tiết hơn về sản phẩm tại đường link bên dưới. Kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an.